thích chọn tim lầy hơn nhìn mặt khoa thì cũng biết là tim lầy nhá à, siêu lừa tim lầy nhưng vẫn bị lừa nhá tim siêu lừa tim lừa tim lừa rồi mọi người ơi tim lừa tim lầm đi là tại vì cũng lầm nhiều rồi tim lầy tim lừa nó lừa người ta mọi người ơi bạn muốn lừa được người đó nhiều lần thì cần phải có sự thông minh hài hước nó là đam mê nó là cả cuộc sống của mình vui vẻ hài hước đón nhận những cái gì nó tươi mới nhất một bí mật Tú giỏi nhất là làm cho người khác ngủ Giờ anh Tú đi làm đĩ nữa thì nó sẽ có những cái tình tiết ờ, rất là bất ngờ và tôi càng tò mò về bộ phim hơn những cái chuyện mà mình không nghĩ được là mọi người có thể làm được và mọi người dám đưa trên những cảnh đầu tiên của phim thì mình cảm thấy rất là thú vị và tụi mình rất là nôn nghe mong đợi những cái cú lừa ngoạn mục muốn ra đạp ngay và luôn, rất là nhiều tiếng cười thề hey. đầy năng lượng luôn cười hơi bị đã luôn á mọi người bạn nhớ là bạn nợ lần thứ ba rồi mọi người coi xong mọi người sẽ thấy chuyến du lịch vòng thế giới bà con cô bác ơi vào ngày mùng 1 Tết vào mùng 1 Tết vào ngày mùng 1 mùng 1 Tết này ra cái cụm rạp có anh Tú mà Kim Khoa dắt cả gia đình mình phải thuê xe đến nè để thưởng thức bộ phim siêu lừa gặp siêu lầy siêu lừa gặp siêu lầy siêu lừa gặp siêu lầy không làm tất cả bà con cô bác thất vọng đâu ạ à. em hứa ạ à.